cuộc sống nên con phải qua nơi đất khách ở một phương trời mới người ta thường gọi tên nước ngoài sẽ từ sớm con khoác nên mình vội manh áo miệng nhảy bánh đạp xe thật nhanh con đi đến chỗ lắng dù con biết ở quê mẹ cha làm lũ gấp trăm lần nhưng không dám mở lời một câu con thương lắm cuộc sống xa nhà nhiều khi tự nhiên khiến con mỏi mệt cuộc sống xa nhà mẹ cha hỡi con cảm thấy nhớ nhà cuộc sống xa nhà làm con phải khóc âm thầm mỗi khi màn đêm câu những dòng lệ tuôn con biết đây là từ con chọn lấy nói đi thôi mà phải cố gắng làm dù vất vả mấy cũng không oan than cuộc sống xa nhà dạy con phải cố gượng cười dù gặp chuyện không vui phải mạnh mẽ một mình vững bước ở một phương trời mây người ta thường gọi tên nước ngoài dậy từ sớm con khoác nên mình vội manh áo mình nhảy bánh đạp xe thật nhanh con đi đến chỗ làm gấp trăm lần nhưng không dám mở lời một câu con thương lắm cuộc sống xa nhà nhiều khi tự nhiên khiến con mỏi mệt cuộc sống xa nhà mẹ cha hơi con cảm thấy nhớ nhà cuộc sống xa nhà làm con phải khóc âm thầm mỗi khi màn đêm buông phải cô nén dòng lệ tuôn Con biết đây là từ con chọn lấy lối đi thôi mà Phải cố gắng làm dù vất vả mấy cũng không hoàn thành Cuộc sống xa nhà dạy con phải cố Gượng cười dù gặp chuyện không vui Phải mạnh mẽ tự nhiên khiến con mỏi mệt cuộc sống xa nhà mẹ cha hỡi con cảm thấy nhớ nhà cuộc sống xa nhà làm con phải khóc âm thầm mỗi khi màn đêm buông rồi phải cô nén dòng lệ tuôn con biết đây là từ con chọn lấy lối đi dù vất vả mấy cũng không oan than cuộc sống xa nhà dạy con phải cố gượng cười dù gặp chuyện không vui phải mạnh mẽ một mình vững bước đi phải mạnh mẽ một mình Thank you.